nhưng mà giống như mấy tờ báo đăng tải showbiz Việt vấn đề lạnh gáy này mình chưa từng ờ, mục như thế này dưới đây và chúng tôi xin được ờ, trích dẫn từ kiến thức phong thủy ở đây là một làm sao thấy ma gặp 10 người thì 9 người hỏi làm sao thấy ma được nhất là gặp mấy anh đàn ông nhiều anh thì gan dạ ở đâu có ma thì tôi tới coi thì mới tin Trước giờ toàn nghe kể Không ai thấy hết Âm là âm, dương là dương Một người ờ, âm thì gặp người dương Thì cũng như ion gặp ion dương Thì dòng điện bùng nổ khi làm xong mà tránh họa Nên không gặp thì tốt nhất thì đừng nên đi cầu Một khi thấy ờ, hiện lên Thì không còn cách gì mà thoát Muốn thấy ma thì phải thì pháp sư tùy theo môn phái mà luyện âm dương nhãn hay con mắt thứ ba mất rất nhiều thời gian và công sức mà thấy ma để làm chi ngày thường để gặp giới hữu hình thấy mà không còn biết lòng rạ dạ ra hay sao thấy thế giới vô hình mà chỉ tổ thêm rắc rối thì các bạn nào tò mò nên không nên tìm hiểu Hai, làm thế nào để biết nhà có ma hay không thì lập lại bàn cầu mà nói ma cho tôi hỏi nhà này có ma không cái này chỉ tầm bậy xin đừng nghe mà bắt trước chơi mấy trò cầu cơ lợi đâu chẳng thấy thấy hại tùm lum mỗi khi là đi đến một căn nhà nếu ừ, để mua nếu là bỏ nhà trống lâu thì phải xin phép chủ nhà thì ờ, đi một mình trong căn nhà đó từ trước ra sau trên xuống dưới phải là đi một mình trong căn nhà một cách thật chậm rãi, thoải mái. Nếu trong quá trình đi mà cảm thấy người khoan khoái, dễ chịu thì ok. Còn nếu trong quá trình đi mà thấy một trong các triệu chứng sau, có một luồng gió thổi qua hơi mát mát, nhẹ nhàng bên mình như cuốn vào tay chân mình. Thấy vai đầu hơi nặng tựa như có ai bấu víu vào vai hay ngồi lên cổ mà chơi. Thấy da tự nhiên nổi gai ốc dựng đứng tóc gáy như mèo sù lông là ion đang gặp ion dương bất kể là người đi ngoài đường vắng khuya hay trong một căn nhà lạ mà thấy có một trong những hiện tượng trên thì lập tức dùng ngón tay cái chạm vào đầu ngón tay út nặng ngón út các ngón tay còn lại duỗi thẳng ra đây gọi là bát ẩn âm quan hay ờ, ẩn kiết tường chìa thẳng bàn tay hướng về phía mà làm thấy mình khó chịu ví dụ thấy hơi nắng nặng thì lập tức là xung quay xoay cổ xoay người lại và bất ẩn chia thẳng vào các ngón tay về phía sau bàn tay lúc này bạn nhìn thấy sẽ như là một cái cây súng hồi nhỏ mà mấy đứa con nít chơi trò cảnh sát tên cướp chuẩn bị bắn miệng lúc nào phải đọc câu Omani Park Mi Hum lực tự đại minh thần chú thì có thể là ăn tất cả hai tay về hướng đó mục đích là hai cây súng thì đáng sợ hơn một cây vừa đọc chú vừa bất ẩn và ngay lập tức nhanh nhất là đi ra khỏi nơi đó liền không nên sợ hãi hốt hoảng nhưng nên đi càng nhanh càng tốt những căn nhà nào mà bạn thấy là có hiện tượng đó thì dùng cách trên để thoát thân mà nên bỏ đi không nên mua dù đó là đẹp cỡ nào hay có mời pháp sư cao tay đến đâu vì nhà đã của người âm nên nếu đụng vào cũng giống như chặt cây đã nói ở các bài viết đầu giờ đòi lấy nhà thì cũng người ta mệt mỏi lắm phải dùng bùa lùm lum gây thù kết oán với người âm và cũng chưa chắc là ổn về lâu dài trong 36 kế tẩu vi thượng sách 3 là ma có thể ở đâu những nơi nào tối tăm dơ bẩn thì ít người lui tới là như nhà kho đồ cũ quanh năm không ai tới dưới chân cầu thang nếu để tối tăm ít quét dọn tốt nhất là nhà tốt nhất là nhà không nên ờ, chứa đồ cũ nhiều thùng giấy cắt tông khi mua tivi tủ lạnh gì đó thì bỏ luôn bán ve chai đồ hư hỏng không dùng được như thanh lý lên ờ, trên gầm bút gmút gút nếu bạn thấy mút nhớ thanh mình quảng cáo không công khai xong lấy tiền thu làm từ thiện vừa chật nhà lại còn cho thêm nhà kho cho ma ở 4 nhà có nên bỏ trống lâu hay không nếu nhà giàu quá có 2 đến 3 căn thì cho mướn những căn không mở để người đó giữ dùm chứ nếu bỏ trống thì ma vào giữ dùm đó mà ma thì lúc đó cần đói lại không chịu trả 5 là thủ tục chập nhạch về vấn đề xua đuổi âm khí. Một trong những thủ tục nhập trạch là đốt bếp than, đốt trầm sông, đặt dưới gầm cầu thang toilet cũ hư, nhà kho cũ để xua đuổi những vong hồn nào đã trốn đi kèm với đút nương, đun nước để quế để pha loãng mà lau khắp nhà. 6. Nếu như có người âm theo mà làm cho ế vợ ế chồng thì sao muốn biết có bị ma nữ ma nam hay ma gay les làm theo thì không để ý để xem là có bị lạnh ờ, sau lưng không coi chừng fan hâm mộ papari nhưng mà nói thế thôi chẳng ai tắm mà không thấy lạnh trừ khi tắm nước nóng có thể mua quế về pha loãng tắm mà diệt trừ âm ao quanh mình Nhớ pha thật loãng nếu không tắm là xong lột đồ ra vào bệnh viện luôn những ai mà đã từng là nhan sắc bạn mà khi có vấn đề nào về chữ mái thì không nếu không có người thân thì đừng có ngó nghiêng chỗ nhà mắc ông công mấy anh hot boy để mà ý mà theo thì mệt lắm vâng thôi là đây chỉ là cái trò đùa những cái câu chuyện mà chúng ta ừ, cách đối phó là một kinh nghiệm thôi chúng ta nghe xong khá là hài hước rồi bây giờ chúng tôi xin kết thúc video tại đây hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong các video sau các bạn hãy đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nhé còn bây giờ xin chào và quý vị và các bạn